vì những gì anh đã chọn anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng đến mất em trong cuộc đời nếu thật lòng em có đơn giản đơn giản như chính con người anh anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui rất chân thành